Chào anh em Thì hôm nay bên đại lý của Bạc Bịp và tôi giới thiệu với anh em cái máy đo quân vị laser Z10 em nha Đây là cái mẫu sản phẩm mới nhất trong cái bộ môn sóc đĩa bịp Thì em nhìn cho tôi một điều cực kỳ quan trọng Cái thời buổi người khuôn của khó Mình không bịp thì thôi, đáp bịp là phải bịp cái đồ đẳng cấp và đặc biệt một điều không nên đánh xanh chín nha đánh xanh chín 10 hôm anh em thua tha cả 10 anh em không bịp người ta người ta bịp ngược anh em thì hôm nay tôi giới thiệu cái máy đo quân vị la z 10 là cái hàng đẳng cấp nhất mới nhất thì ngày xưa anh em đánh những cái bát hình hay đĩa khiển đĩa chiều anh em cũng rất thành công nhưng ngược lại cái tính rủi ro của nó là anh em vẫn phải luồn bát luồn đĩa luồn quân vị thì khi em đi chơi như thế mà đôi khi nó lổ ra là anh em không thiết kế ra sòng sới là đôi khi anh em dính cái rủi ro anh em nhá thì cái đồ gì mới nhất hiệu quả nhất mà không luồn đến bát đĩa quân vị thì chính là cái máy đo quân vị là ZZ10 này đi chơi công việc của anh em chỉ đúc cái máy này vào trong người là anh em chiến thắng tuyệt đối cuộc chơi thì cái thời gian vừa rồi đánh cái máy phân âm phân màu những hàng ấy tôi khẳng định với em là không độ chính xác nó là kém anh em nhá thì cái máy đo quân vị là ZZ10 này cực kỳ dễ chơi lại hiệu quả độ chính xác nó lên đến 95 phần trăm anh em quan tâm sản phẩm em alo trực tiếp cho tôi 0976408888 anh em nhá thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh em vì đây là cái sản phẩm mới hàng này hàng độc quyền chỉ cơ sở chúng tôi có anh em này nên em hãy là người mua hàng đầu tiên vì số lượng có hạn để được giảm giá 20 phần trăm em này cái đồ này đi chơi cực kỳ hiệu quả trên tay tôi đây đang là cái máy đo quân vị laser Z10 nhà tôi ngụy trang trực tiếp vào cái dòng iPhone 5 thì nhà tôi có thể ngụy trang tất cả các dòng điện thoại smartphone từ iPhone 5, iPhone 6, iPhone 7 hay là đến những dòng Samsung S7, S8, S9 anh em này anh em muốn ngụy trang vào đâu lên trực tiếp nhà tôi sẽ ngụy trang vào đó cho anh em thì đây nó là một cái phôi điện thoại iphone hoàn toàn bình thường anh em nhá đấy thì cái máy đo quân vị laser z 10 có thể đo và quét laser tất cả loại mẫu vị villa thăng long trắng đóm bài thuốc anh em vùng miền địa phương nào có thể quét được tất cả các bộ vị lên anh em có thể mua về để sử dụng rất là hiệu quả thì vị thì vị nào đấy em nhá thì hôm nay tôi làm clip thì tôi sẽ lấy một cái vị bài ngẫu nhiên cho anh em anh em này bài thì bài nào được tôi sẽ lấy cái vị bài hai ca xanh anh em này bất kể con nào được anh em xanh trí bất kể một con nào được anh em này thì một cái máy này anh em đi chơi anh em có thể lập trình và quét trước laser từ những cái vị bài vị thuốc anh em biết ở vùng miền anh em ví dụ người ta chơi chuyên chơi vị bài tất cả các loại bài đây ví dụ thế từ đắp bồ ca kim cương xanh kim đỏ rồng vàng rồng đỏ thì anh em hãy cho máy đo quân vị laser này nó sẽ đo trước ở nhà và nó quét trước laser ở nhà đi nó lập trình trước đi thì anh em đi chơi là em cứ bật công tắc lên khoảng cách 3 mét về đúc vào người là anh em chơi được em này thì cái hàng này anh em nhìn cho tôi này chơi là chơi hàng sạc em biết rồi hàng sạc thì chơi rất là bền anh em sạc giúp tôi hai tiếng đồng hồ là anh em chơi liên tục 10 12 giờ đồng hồ anh em nhá để hợp với chơi bạc trong rừng trong núi hay ngoài đường ngoài dãy thì ở đằng sau của nó có cái công tắc có ba chế độ để ở giữa thì là chế độ tắt bên phải là chuyển sang chế độ quét và bên trái là chế độ chuyển sang chế độ đánh anh em nhảy Đấy, thì bây giờ tôi sẽ đi vào thực tế này đầu tiên tôi sẽ sấn vị anh em nhá nhà tôi đã có 15 năm kinh nghiệm trong cung cấp dụng cụ thiết bị đồ và bạc bịp anh em này uy tín là số 1 anh em này. để anh em có cái đồ chơi chuẩn nhất đẳng cấp nhất thì anh em hãy tập trung coi những clip này bát đĩa khẳng định với anh em là bát đĩa quân vị thanh chín rồi đây đĩa thì đĩa làm được em này đĩa đĩa xoay xuyên này em nhá đĩa đĩa làm được đấy bát bát làm được anh em này đấy, bát bát làm có thể chơi được anh em nhá quân vị xanh chín rồi thì tất nhiên khẳng định với anh em luôn là thử nam châm sẽ không bao giờ hút rồi thử nam châm thì không bao hút rồi rồi, vâng, địa liên nào được anh em nhá. Đấy tôi test rất cẩn thận cho anh em. Anh em hãy là người mua hàng thông thái để có cái sản phẩm chuẩn nhất. Nhiều anh em đành phải ngậm đắng nước cay thì mua phải cơ sở không uy tín. Nhà tôi chỉ có duy nhất một số điện thoại thôi anh em nhá, 0976 408888. Anh em hãy là người mua hàng đầu tiên thì alo trực tiếp với tôi. Thì bây giờ tôi sẽ để cái máy ra cái bát này. Công việc của anh em đến sòng đến sới là anh em chỉ việc cà sang bên phải này nó sẽ laser nó này thu quét lại để nó đo lại một lần nữa anh em nhá khoảng cách 30 hz về anh em đúc cái máy trực tiếp cho người vì nó ngụy trang của iPhone nó rất là kín không may có lộ ra thì đây cũng chỉ là con iPhone hoàn toàn bình thường thôi anh em này à, tôi sẽ để cái máy đây đến sau đến dưới anh em để cho người ta đánh khoảng 5 7 phút anh em này kệ người ta đánh vài ba tiếng bảng có hai tiếng chẵn hai tiếng này là được anh em nhá để cho nó máy nó lập trình và nó đo quân vị và quét laser thêm một lần nữa anh em này này anh em này hai tiếng bạc này có sẵn có lẻ mỗi mặt khoảng hai tiếng là ok lẻ là rung một nhịp chẵn rung hai nhịp trông quân cứu vị đều ok hết anh em nhé đã có hai chẵn hai lẻ rất là ok rồi bây giờ tôi sẽ chuyển sang chế độ đánh anh em chỉ gạt công tắc sang là anh em để sang chế độ đánh rồi anh em này thì tự khắc máy nó sẽ rung theo tín tín hiệu 12 anh em nhá thì em đi giúp tôi một điều hàng nhà tôi bán ra là có phiếu bảo hành cho anh em anh em nhá đổi mới một tháng và bảo miễn phí một năm nhà tôi là công ty là đại lớn nên em hoàn toàn yên tâm về độ uy tín chất lượng này bây giờ tôi sẽ đi vào thực tế cho anh em sóc anh em vài ba tiếng bạc này, ai cầm cái ai sóc cái được anh em nhá một này hai đó là chẵn rồi anh em này Đấy, tôi để cái nhịp rung chỉnh ra được một ít anh em này hai nó là chẵn rồi anh em nhá rất chuẩn đây anh em này thì mình có thể chỉnh nhịp rung theo ý mình anh em này tôi chỉnh rung mạnh mạnh một tí để anh em cùng cảm nhận với tôi một đèn hai đèn trong bát trong những khẳng định nó là hai rung hai đèn nó là chẵn tiếp tục cầu chẵn anh em này rất chuẩn nhịp rung anh em phải chỉnh to nhỏ anh em nhé tôi sóc tiếp này và xuống đây một này bạc đi rồi trong bát chống đĩa là lẻ anh em này không thể sai được anh em nhá tiếp tục này trong khổ làm clip tôi hướng dẫn đánh cho anh em chục tiếng bạc còn em lên nhà tôi thử hàng thử thoải mái cứ sau 3 năm giây máy sẽ trả quả cho anh em máy báo về hai dung bạc trắng tứ tử đen tứ tử trắng anh em nha rất chuẩn em calo cho tôi 0976 nhà tôi chỉ dùng duy nhất một số điện thoại thôi thì em đi cho tôi nhá trên thị trường với hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng rất là nhiều nhờ anh em mua hàng không chuẩn chỉ khiến anh em thu xa vất vả anh em này tôi sóc tiếp này là số này một này hai này trong bát trong đĩa khẳng định tiếng này nó là chắc anh em này không thể sai được đồ đạc rất chuẩn nha máy báo không thể sai cứ khoảng cách 3 mét hết về không phải luồn bát đĩa hay quân vị gì cả anh em nhá một dung này một dung bạc này anh em này chuẩn đét anh em nhá thì bây giờ tôi sẽ đúc cái máy vào trong người tôi đánh cho anh em vài ba tiếng bạc anh em nhá rồi tôi đúc trực tiếp vào trong túi quần như là tôi đánh bình thường anh em này xong xong đặt số anh em này trong người tôi cảm nhận một nhịp rung bạc lẻ rồi tiếp tục cho anh em một tiếng không thể sai nhá hàng rất đẳng cấp đi chơi yên tâm và đồ đạc bạc chẵn hai nhịp rung rung rất êm anh em nhá tôi kỷ niệm cho anh em tìm từng ôm tiền ra khỏi rồi anh em là con là cái nó chơi rất là ok tỷ lẻ này xuống người lẻ này anh em nhá đồ chuẩn tôi không phải nói quá nhiều không chơi nữa anh em tắt công tắc đi anh em là xong em này đấy là ok đấy, cái máy đo quân vị laser Z10 là cái đồ chơi mới nhất đẳng cấp nhất của bộ môn sóc bịp không cần bác đi quân vị đặc biệt nó rất là kín đáo và bảo mật bảo mật là nó ngụy trang các dòng iPhone để anh em đúc cái máy không thể sợ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 anh em ở xa thử cái xe khách xe ca cho anh em xem hàng thử hàng kiểm tra đúng hàng thanh toán và đây là nhà tôi làm trên cái mẫu là mẫu dòng iPhone 6 anh em nhé đấy anh em quan tâm sản phẩm anh em alo để đặt hàng miễn phí thì cảm ơn anh em xem video clip của tôi Xin chào anh em, thì hôm nay bên đại lý của bảo bịp của tôi giới thiệu với anh em tất cả các mẫu máy đánh bài trong bộ môn bài lá bịp anh em nhé để anh em chiến thắng tuyệt đối cuộc chơi thì máy vẫn là cái đồ chơi đẳng cấp nhất và lồi đồng cối đá nhất để anh em đi chơi khẳng định là anh em chiến thắng 100% ví dụ anh em không có tiền muốn chơi cái kính áp tròng nhìn xuyên lá bài hay là bài lỗi bài số công ty nhà tôi đều có hết anh em gọi trực tiếp 0976 40 từ tư vấn miễn phí anh em nhá thì máy đánh bài nhà tôi các dòng máy nhà tôi đều có hết vì nhà tôi nó đại đại lý lớn nên giá cả rất là phải chăng cho anh em từ những mẫu máy đánh bài giá rẻ đến những mẫu máy đánh bài tầm trung và đến những mẫu đánh bài cao cấp nhất để anh em đi chơi cực kỳ chiến thắng trong tuyệt đối tất cả các sòng số lớn nhỏ của anh em này máy thì dù là máy giá rẻ hay là những cái máy cao cấp thì độ chính xác báo đều chuẩn như nhau nhưng cái tốc độ nó khác nhau thời lượng pin nó sẽ kém nó sẽ khác nhau em ạ em đi giúp tôi một điều trên màn hình em đây đang là cái con Samsung S8 là giá rất là rẻ đây là cái con z 7 đây là cái con CVK 600 đây là cái máy chủ lực đẳng cấp nhất đó là con CVK 702, đây là con CVK 500 ngụy trang của iPhone X và đây là cái con Samsung VP6 anh em nhá cũng là giá rất là rẻ em đi giúp tôi một điều đi kèm với cái máy của nó thì là sẽ có bài và tai nghe em này thì tai nghe nhà tôi tùy từng dòng máy sẽ có loại tai nghe kết nối khác nhau tai nghe bluetooth này nó siêu nhỏ nhưng nó chỉ bé bằng hạt đậu đây em này để anh em đi chơi anh em nhét vào trong tai là rất là kín nên không sợ nó phát hiện ra sẽ báo kết nối bluetooth vào trong tai đấy thì ngoài ra có các phụ kiện kết nối anh em nhìn một điều khi em đi chơi anh em sẽ để cái máy trước mặt để máy sẽ quét bài anh em đúng không cầm bài trên tay máy vẫn quét nhưng khi anh em không muốn để cái máy trong ra ngoài em cất cái máy trong người thì sẽ có những cái phụ kiện kết nối soi bài mã vạch đi kèm cho anh em bên tây là tất cả các mẫu đồng hồ các loại mẫu thời trang các loại rất nhiều loại mẫu đồng hồ khác nhau nhà tôi đều có nha anh đeo như tôi là khi em đi chơi ạ ví dụ này tôi ví dụ hình dung cho anh em mới hiểu em cháo các bạn em chỉ dơ để phát ra là y rằng là máy nó sẽ soi bài và nó sẽ báo cho anh em rất là nhanh hay là cái điện thoại cùi bắp 1280 soi báo nó vạch nó camera nó quét ở cái lỗ này anh em đặt đấy không là máy sẽ báo anh em nhá rất là dễ chơi luôn nó ngụy trang rất là kín hay là những cái ví soi bàn mã vạch cái ví này là nó sẽ có những cái camera siêu nhỏ trong này nó sẽ soi cho anh em là ví đúc tiền các ngăn đúc chứng minh thư hoàn toàn bình thường nha rất là nhỏ gọn không cộ không dày hơn là bao nhiêu cả y chang như bình thường luôn đấy hay là cái đồng hồ soi bàn mã vạch này hay là bật lửa soi bàn mã vạch hay là vòng phong thủy soi bàn mã vạch nhà tôi đều cung cấp hết anh em nha em có nhu cầu gọi trực tiếp 0976 40 8888 để được tư vấn miễn phí nhà tôi chỉ có duy nhất số điện thoại thôi anh em ra không có số điện thoại thứ hai thì em lưu giúp tôi máy là phải đi kèm theo bài nhà tôi bài nhà tôi là mua quán tạp hóa về xử lý qua công nghệ bát vạch nên em hoàn toàn yên tâm về cái độ bình thường của nó nó không khác thì y chang một trăm phần trăm thì máy bài có tất cả các loại bài kim cương xanh kim cương đỏ rồng vàng rồng đỏ bài táo bài double ca nhà tôi đều có hết anh em vùng miền địa phương nào chơi mẫu bài thì gọi điện thoại trực tiếp xuống thoại tôi nhà tôi sẽ gửi mẫu bài đó cho anh em bây giờ tôi sẽ test thực tế đôi ba ván bài để anh em biết cái chức năng chuẩn chỉ ra làm sao đầu tiên tôi sẽ test cho anh em cái máy đánh bài giá rẻ anh em nhá cái máy này đầy đủ tất cả các chức năng nghe gọi nhắn tin hoàn toàn bình thường anh em này đây tất cả ngôn ngữ bằng tiếng việt hết anh em nhá linh em hoàn toàn yên tâm Đấy, nắp sim nghe gọi bình thường thì cái, cái máy giá rẻ nó có cái ưu việt của nó một điều đó là cái máy Samsung thì máy Samsung này của nó lại có cái ưu điểm đó là nó lắp chơi là cái quả pin này là có pin sơ cua tặng thêm một quả pin nữa để anh em đi chơi xuyên đêm là anh em không lo hết pin anh em nhá đấy mình chơi hai quả chơi liên tục 10 12 giờ đồng hồ không mà lo hết pin anh em này thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em đôi ba văn bài thì anh em nhìn nhá máy này nó chơi hơn 100 trò chơi tất cả các bộ môn bài lá ở Việt Nam từ ba cây liêng sâm phẩm hay tiến đến miền Nam miền Bắc binh sập sám binh Ấn Độ ngầu hầm bài gì cũng thể chơi được em này tất cả nó đã cấy hết vào con chip vào đây rồi thì mới một cái máy này nó sẽ có mật khẩu mã hóa riêng tôi sẽ bấm mật khẩu cho anh em riêng để anh em vào anh em chơi anh em nhá Đấy, nó rất là bảo mật bây giờ tôi sẽ đánh cho anh em đôi ba ván bài ví dụ như đánh liêng ở miền bắc anh em này Đấy, tôi thử cho anh em đánh bộ môn liêng Đấy, máy báo cực kỳ chuẩn chỉ chất là tùy anh em chọn nhá chọn chất bao nhiêu thì tùy anh em thì hôm nay làm clip tôi sẽ để chế độ loa như khi em đi chơi ạ là anh em để cái chế độ đó là cái chế độ tai nghe siêu nhỏ hoặc là chế độ màn hình rơi nó rất là kín anh em nhá tôi là quay video tôi cho anh em cùng kiểm chứng cùng tôi khi cháo xong đặt bài xuống là mày có thể bắt báo con này rồi em này Đấy, anh em đặt xuống này máy báo cho anh em máy báo một máy báo một ngay lập tức anh em bốc một lá đi đây đang để chế độ chơi bốn người số người chơi có thể tùy ý anh em nhé anh em có thể tùy chọn số bao nhiêu người chơi cũng được anh em này đấy bảy nút là to nhất rồi anh em nhá đây tôi đi vào thực tế luôn này bảy nút là nói tụ này của mình là to nhất đã là máy thì không bao giờ sai con người có thể sai nhưng máy móc thì không bao giờ sai rồi anh em này đây là không nút này anh em nhìn thấy không tôi đi rất gần nhá đây cũng là không nút đây tôi đang đánh liêng miền bắc anh em này anh em nào biết chơi bộ môn liêng thì nhìn là biết ngay em nào đây rất là chuẩn tôi sẽ đi vào cái ván bài thứ hai cho anh em rất là dễ chơi dễ hiệu quả cực kỳ đẳng cấp luôn đấy dù là máy ra rẻ nhưng báo rất là nhanh là đúng là máy báo luôn này bốn máy báo bốn tôi chỉ bỏ bốn lá khi em cầm cái em rút bốn lá như này này một hai ba bốn anh em thấy không là rất là đơn giản anh em này số người chơi có thể tăng giảm tùy ý anh em nhé ở cái phần âm lượng này tăng giảm tùy ý anh em này đấy tám nút vẫn là to nhất anh em nhá đấy để tôi cho anh em nhìn này tám nút này đấy, to nhất này em thấy không đấy đây tôi cho anh em đi vào thực tế nhất để em nhìn này đấy xem không ai có qua được tám không không thể sai được đây nó là 6 anh em này đẳng cấp luôn đấy thì bên số người chơi thì tăng giảm tùy nhá nếu đang chơi có một người hết tiền tôi có thể giảm thành ba ba tụ theo ý muốn của anh em đây tôi có thể bấm ba ba ba quậy tức là ba người chơi anh em bấm nút tăng giảm anh em có thể thì chơi thẳng cầm trên tay máy vẫn báo bình thường em này hai đấy, cầm trên tay này vẫn báo nhá hai bỏ hai lá đi chia ba người bài tôi vẫn là to nhất đấy đã là máy móc vào sai chín cấm anh em này rồi chín đây em thấy chưa không thể sai được à, nhìn thực tế từng bài một anh em trải nghiệm với tôi đây bài này thì một lút rồi thì không thể sai được máy móc con người thì không thể sai được anh em này đấy thì bây giờ tôi sẽ thử cho anh em cái máy đánh bài hoặc là máy đánh bài đẳng cấp hơn đấy đó là vụ đánh uh, CVK 700A đấy, anh em quan tâm sản phẩm anh em alo trực tiếp cho tôi nhé 0976 40 48 mình sẽ trải nghiệm cho anh em cái máy đánh bài đẳng cấp hơn nữa đó là con CVK 700A là cái máy chủ lực nhất pin cực kỳ trâu bò màn hình nhìn nhận đánh khỏe bây giờ tôi sẽ cho em à, anh em dụ đánh liêng đi tôi sẽ thử từng à, môn một anh em nhé liêng về số người chơi tôi vẫn để là bốn đi tôi sẽ cho anh em sang cái chế độ gọi là chế độ cũng là chế độ loa ngoài còn anh em đi chơi thì để chế độ à, gì là tùy anh em nhé tai nghe hay là để chế độ hồ tây rồi máy xổn hết bài bài thì một cái bài chơi hàng tháng hai tháng vẫn bình thường nhá kể bài cũng chơi vẫn hoàn toàn bình thường em lấy xong cứ đặt xuống này là may báo này hai may báo hai em chỉ bốc hai lá là anh em một bài to nhất đây hai anh em nhớ bốc hai lá này đây chia bốn bộ bài anh em vẫn là bài to nhất rất là dễ chơi anh em này cực kỳ chuẩn chỉnh luôn sáu bảy tám liêng luôn này anh em này đây sáu bảy tám đây em nhìn rất là gần nhá gặp luôn ông chín này anh em nhìn này đấy, rất đẳng cấp luôn đây ông này năm nút dễ chơi dễ ăn tiền khẳng định với anh em luôn đã là máy thì không là sai rồi đây anh nhìn đâu đấy đây nhà này hai nút rồi đây rõ như ban ngày rồi anh em này tiếp cho anh em một vài ván nữa này cái máy này xô sạch cao thấp để báo cả anh em đi đặt đơn máy vẫn báo bình thường để cao như này máy vẫn báo bình thường anh em này máy báo bốn anh em nhá đấy nó bắt rất là cao anh em này đây nhìn này kể anh em để lên cao như này máy vẫn báo cho anh em một anh em thấy không cao bằng hai lớp bài máy vẫn báo một anh em thấy không rất là cao nhá không phải là đấy, cao hàng mấy chục phân hàng chục phân máy vẫn báo bình thường máy báo một bốc một lá đây đang đánh bốn rồi đấy, cao 10 phân vẫn báo bình thường anh em sáu sáu bảy chín nút này đấy trăm nghe không bằng một thấy này trăm thấy thì không bằng một nghìn anh em thấy không chín nút anh em nhá chuẩn đét đèn luôn đây 6 điểm này đây 4 điểm này đây 7 điểm này rất là chi tiết này Đấy, tiếp tục này đẻ cao để chứng tỏ địa hình gồ ghề đồi núi để báo ấy tại vì sao cái máy CVK 700A này không? nó có 6 cam đang ở ngoài em nhá Đấy, để xô sạch cao thấp để đặt đây báo này Đấy, đặt dọc vẫn báo bình thường em nhá 7 thì bỏ 7 lá đi 1 2 3 4 5 6 7 là chia là bài em to nhất rồi rất là dễ chơi em 8 nút là to nhất rồi không ai qua là 8 nút anh em này Đấy, bài rất là to Đấy, đây bài này là 5 nút bài này 3 nút bài này là cũng là 3 nút anh em nhìn rất là gần giúp tôi nhá em đi này máy á, thì khẳng định với anh em pin rất là khỏe chơi rất là bền Đấy, nhà tôi bán hàng bảo hành một năm cho anh em Rồi tôi sẽ chuyển sang cho anh em sang cái chế độ ví dụ đánh ba cây thì nó có rất nhiều chế độ báo khác nhau nha ví dụ báo một tụ lớn nhất hai tụ lớn nhất báo cả làng hay là bốc xả lá bài anh em to nhất anh em nhá Đấy, để em biết rằng chơi nó rất là dễ chơi thôi Đấy, tôi sẽ chuyển sang cho anh em đánh sang chế độ ba cây tôi sẽ lọc bài cho anh em bài cũ vẫn đánh bình thường một cỡ bài anh em đánh dụ đánh ờ, công nhân anh em đi ngồi với nhau kể cả đi, chơi đi chơi lành một cỡ bài nó không có vấn đề gì anh em nhá không đi chơi xanh chín người ta có tay nghề người ta đánh bằng tay bịp tay không tôi không nói nhưng anh em đi đã đi đánh mà không có tay nghề không có bòn ngón gì mà anh em đánh xanh chín khẳng định là anh em thua rồi đấy cháu không đặt xuống này máy báo 7 anh em nhá bốc 7 lá là bài to nhất rồi cháu cứ đặt toàn báo rất là vâng. nhanh luôn máy báo 5 5 bỏ 1 2 3 4 5 lật lên 7 7 là cái đối anh em này em nhìn thực tế không vào sai được Đấy, máy móc là không vào sai anh em nhé 7 nút là to nhất anh em này đây anh em thấy không đây nhìn thực tế bài làng luôn 7 nút là to nhất bài làng đây là 4 điểm này anh em nhìn này rất thực tế này đây là 6 điểm này em thực tế luôn để anh em biết rằng là đồ đạc có chuẩn chỉ không đây thì ba điểm rồi không thể nói rồi đấy tiếp tục này cho anh em một vài ván nữa này đã chơi ra được tiền nhá chơi bằng máy thì anh em khẳng định anh em luôn rồi đặt xuống ăn máy bao bốn anh em này bốn thì bỏ bốn lá một hai ba bốn bốn lá cái tiếng sáu này sáu tiếng một anh em này em thấy không sáu tiếng một đây chín chín át cấm luôn rất là chuẩn anh em nhá đây chín thì chỉ có chín chín đen thôi anh em này chín đen này đọc cả chất nhá còn nhà này là tám này em này còn nhà này là bốn này em thấy không qua một vài ván bài thì em biết cái độ thuật chỉ của cái máy này để xô sạch cao thấp đều báo hết máy báo rất là nhanh luôn để em đi chơi khẳng định là chơi đã được tiền đang chơi em có thể đây em thử bốc này ba em thấy không bốc bốc đang đặt bài bốc vẫn báo năm em thấy không một anh em thấy không rất là rất là đẳng cấp anh em để đặt đây bốc vẫn báo luôn một bốc một này đấy đặt đâu bốc đấy báo vẫn là rất là chuẩn anh em này em thấy không chín nút này anh em nhá máy đẳng cấp mới làm được những việc như thế khẳng định với anh em luôn 5 nút này hai nút này ba nút này đặt đây bốc đô báo đấy vẫn báo rất là chuẩn chỉ pin thì chơi rất là trâu anh em này nhà tôi đại lý lớn này giá cả thì đẳng cấp giảm rẻ cho anh em này bốc này một anh em thấy không đẳng cấp không một anh em thấy không đấy chưa máy báo rất đẳng cấp đấy rất là chuẩn chỉ luôn để xô sạch đều báo hết à, đặt đặt bên nào báo đây một anh em thấy không một chỉ bốc một lá là anh em đi chia và anh em hệ to nhất rồi số người chơi tăng giảm tùy ý anh em nhé anh em nhé tám nút là to nhất đấy đẳng cấp luôn đây hai nút một nút ba nút anh em thể tăng giảm người chơi tùy ý anh em nhé lúc đây số người chơi sẽ tăng giảm vào sườn đây này năm người chơi này sáu người chơi này năm người chơi này bốn người chơi này ba người chơi anh em thấy không Đấy, rất là dễ chơi em nhá không có gì khó khăn anh em quan tâm sản phẩm thì alo tôi 0976 40 8888 để tư vấn miễn phí về cái sản phẩm này đồ đạc rất là dễ chơi đẳng cấp không chơi anh em thoát ra này đấy nó có kết nối 6 camera hồng ngoại đây này y chang như máy bình thường luôn anh em này nghe gọi luôn sóng nhắn tin zalo facebook bình thường anh em nhá đây này thoát là bình thường này để anh em biết rằng máy nó đẳng cấp nó như thế nào rồi anh em này đây này tất cả các trò chơi các thứ là đầy đủ hết đây y chang điện thoại bình thường em này rất là đẹp anh em nhá đấy con cvk 700a đồ là đồ đẳng cấp thì em mua hàng nhà tôi sẽ được tặng hai cây bài pin đi kèm tai nghe mà đây là những cái vị pin cvk em này pin cvk 700 hay là những cái tai nghe máy nhà tôi rất là nhiều anh em nhà tôi đại lý lứa đây em đấy mà trong khu làm video ở đây tôi chỉ để quay cho anh em khoảng tầm 20 đến 25 con đây thôi nhưng anh em đến tôi thử hàng này mẫu mã nhiều anh em đến những đại lý lớn đó thì có nhiều loại máy thì em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 em lên trực tiếp bến xe mỹ đình hà nội hoặc bến xe miền đông sài gòn anh em ở xa tôi gửi xe khách CK anh em xem hàng kiểm tra hàng đúng hàng thanh toán em nha con cvk 700 a là một trong những máy đẳng cấp nhất của cái năm này đi chơi anh em chiến thắng tuyệt đối cuộc chơi còn đây nó là cái máy đánh bài giá rẻ máy đánh bài giá rẻ để anh em đi chơi là luôn luôn hỗ trợ anh em chiến thắng cuộc chơi thì máy này giá rất là rẻ mà cũng báo rất là chuẩn em nha mua đồ gì thì alo tôi để tư vấn miễn phí này 0976 này 408888 gọi điện trực tiếp nhân viên tư vấn bán hàng bảo hành một năm nên nhân viên đón vào tư vấn miễn phí tận tình giúp đỡ anh em để anh em có đồ chơi chuẩn nhất đẳng cấp nhất anh em nhé cảm ơn anh em đã theo dõi clip của tôi Chào anh em, thì hôm nay đại lý cờ bạc bịp và tôi giới thiệu với em cái máy đo quân vị laser Z10 nhà tôi ngụy trang trực tiếp vào cái dòng iPhone 5 iPhone 6, iPhone 7 nhà tôi đều ngụy trang được Samsung S7, S8, Oppo tôi đều ngụy trang được và cái tính năng cơ động nhất là nhà tôi thể ngụy trang trực tiếp vào cái điện thoại anh em đang sử dụng để rất là kín đáo bảo mật thì anh em ví dụ khi đi chơi anh em ngày xưa đánh bát này quân vị đĩa nó rất là nhì nhàng phải tổ chức sòng sới đôi khi đập bát đập đĩa luồn côn rất là nhì nhàng rất là khó cái hàng nó không phải bát đĩa và quân vị anh em này xanh chín 100% hay đánh những cái máy phân âm phân vị thì em đi chơi cứ cầm những cái cục cục cục cục nhìn rất là kỳ thì khi người ta khám người vô tình người ta phát hiện ra cái cục rất là lạ này có khả năng anh em lại rủi ro em nha thì nhà tôi không ngừng cải tiến không phụ lòng anh em thì nghiên cứu ra cái máy đo con vị laser Z10 này hàng độc quyền ở Việt Nam chỉ duy nhất cơ sở tôi có em nhá đấy thì cái máy này nó có dùng là dùng hàng sạc em này thì hàng sạc ở đây anh em cắm sạc trực tiếp vào này à, này anh em này là anh em thể, thể chơi được cái này sạc 10 đến 12 giờ đồng hồ chơi liên tục em nhá đó chỉ sạc hai tiếng ở đầy thôi cái máy này nó có ba chế độ đầu tiên là giữa chế độ tắt này bên trái là chế độ thu quét laser và bên phải chế độ đánh đến sau đấy sới 3 mét hết về em đúc túi quần túi áo ngụy trao trong đồng thì tùy anh em cứ đúc trong người là con cũng chơi được bình thường nhá em quan tâm sản phẩm alo tôi 0976 40 8888 em đã để tư vấn miễn phí về cái sản phẩm này hàng em mới nhất độc quyền chỉ nhà tôi có này khi em đi chơi này tôi bật sang chế độ quét laser tôi làm clip tôi sẽ để ở đây anh em nhé Đấy, khẳng định cái hàng này là bát đĩa quân vị xanh chín 100 trăm đây bát bát nạm được này. bát soi trong veo trong suốt này đĩa đĩa nạm được em nhá rồi đĩa đĩa nạm được đĩa soi xuyên cái hàng đẳng cấp thì tôi không phải nói quá nhiều thì quân vị thì nó sẽ có thể quét laser tất cả loại quân vị villa thăng long chắn đón bài thuốc anh em vùng miền địa phương chưa quân vị gì alo tôi không chín bảy sáu bốn không túi tám tôi sẽ lấy ngẫu nhiên một cái lá bài lá bài ở đây tôi lấy ngẫu nhiên bất kể một cái lá bài nào cũng được em nhá tôi cắt luôn cho anh em này em lưu ý này hàng này độc quyền chỉ duy nhất cơ sở của tôi có chưa cơ sở là về được cái hàng này Đấy, khẳng định với em một điều đấy số lượng có hạn thì anh em nhanh tay là người mua hàng đầu tiên để là cái ưu đãi nhất để giảm giá 20% bán hàng thì anh em phải đến chỗ nào có phiếu bảo hành để anh em có để là cái nơi uy tín nhất nha bảo hành đổi mới một tháng và bảo miễn phí một năm nên em hoàn toàn yên tâm về chất lượng và giá cả thì phải chăng rồi vì nhà tôi đại lý em cứ alo tôi chín bảy sáu bốn tám em này thì bây giờ đến sau đấy suối công việc em đúc cái máy cho người để cho người ta chơi vài ba phút đi cho nó có chẵn có lẻ là em thể chơi được sấp đôi này là em máy em có thể thu quét được em em cho lập trình và quét lại lần nữa đi ba đen này cứ cho vài ba tiếng nhá ba đen tiếp này mới chơi mới vào đồ đều chơi hết là con là cái đều chơi hết em nhá sấp đôi này thêm một tiếng nữa là ok em này ba trắng ba đen sấp đôi đầy đủ hết rồi bên tôi sẽ bật máy sang chế độ đánh em này tôi sẽ gạt sang công tắc số 3 là chế độ đánh dung một đánh nẻ dung hai đánh chắc em này à. này xong là số hai. một này một là lẻ em nhá rất chuẩn anh em em nhìn cái đèn này anh em nhá là anh em biết rằng máy đánh có chuẩn không một này một vẫn tiếp tục cầu lẻ này ba đen này cái độ chính xác của lên 90 95 phần trăm em nhá một đèn này một đèn nó vẫn là lẻ này vẫn ba trắng này tôi sẽ bật chút xem bạc có đi không đây em coi cái máy đây này một đèn này hai đèn là bạc chắc rồi bạc đi rồi anh em nhé đồ đạc rất chuẩn chỉnh đánh đâu được đấy cứ lên thử hàng của tôi anh em lên thử hàng thoải mái một này một là lẻ này bạc bạc đi lẻ là ba trắng nhé chồng quân dính bị đảm bảo hết là em này nhìn tập trung cái máy đây một đèn này hai đèn hai đèn bạc chắn đây đang để chế độ đánh em nhá bạc chắn này dung đâu đánh đấy nhá đánh đâu được đấy ăn tiền rất là kín đáo bảo mật luôn một này nhịp rung em có thể chỉnh to nhỏ anh em nhé lẻ này Đấy, đặc biệt có thể ngụy trang trực tiếp cái dòng điện thoại anh em đang sử dụng em này giá cả thì ưu đãi rồi một này lẻ này em thấy không à, tiếng này sai tôi bỏ qua này thì nhận em bỏ hai tay nữa thỉnh thoảng nó sẽ xuyễn một tiếng nhá 10 đến 11 tiếng xuyễn một tiếng xuyễn bình thường bạc sẵn này không thể sai được này tiếp này chỉ hiện cho em hai tay cuối một này hai hai bạc sẵn này rất là chuẩn nhá tiếp tay nữa này đây em nhìn này một đèn này ba chắn rồi tỷ chắn này không thể sai được đó, em quan tâm sản phẩm alo tôi 0976 40 48 cái hàng độc quyền chỉ duy nhất cơ sở là tôi có máy đo quân vị laser Z10 ngụy trang tất cả các dòng điện thoại và trực tiếp vào trên điện thoại iPhone của anh em bán hàng uy tín trách nhiệm chính hãng này, này thử hàng trực tiếp em đến bến xe đi hà nội hoặc bến xe đâu sẽ có cơ sở tôi đối diện cổng bến để anh em thuận tiện con đường đi lại nó không phải bát đĩa quân vị xanh chín 100 phần trăm anh em nhá đấy nhà tôi bán tất cả đồ của bà bịp máy đánh bài kính áp tròng bầu cua tài xỉu hay game dạy bài hay không anh em mà xa gửi xe khách xe ca cho em xem hàng thử hàng kiểm tra đối hàng thanh toán cảm Chào anh em, thì hôm nay đại lý cờ bạc bịp và tôi giới thiệu với em cái máy đo quân vị laser Z10 nhà tôi ngụy trang trực tiếp vào cái dòng iPhone 5 iPhone 6, iPhone 7 là tôi đều ngụy trang được Samsung S7, S8, Oppo tôi đều ngụy trang được và cái tính năng cơ động nhất là nhà tôi thể ngụy trang trực tiếp vào cái điện thoại anh em đang sử dụng để rất là kín đáo bảo mật thì anh em ví dụ khi đi chơi anh em ngày xưa đánh bát này quân vị đĩa nó rất là nhìn nhàng phải tổ chức sòng sới đôi khi đập bát đập đĩa luồn côn rất là nhìn nhàng rất là khó cái hàng nó không phải bát đĩa và quân vị anh em này xanh chín 100% hay đánh những cái máy phân âm phân vị thì em đi chơi cứ cầm những cái cục cục cục cục nhìn rất là kỳ thì khi người ta khám người vô tình người ta phát hiện ra cái cục rất là lạ này có khả năng anh em lại rủi ro em nhá thì nhà tôi không ngừng cải tiến không phụ lòng anh em thì nghiên cứu ra cái máy đo con vị laser Z10 này hàng độc quyền ở Việt Nam chỉ duy nhất cơ sở tôi có em nhá đấy thì cái máy này có dùng là dùng hàng sạc em này thì hàng sạc ở đây anh em cắm sạc trực tiếp vào là là anh em này là anh em thể, thể chơi được cái này sạc 10 đến 12 giờ đồng hồ chơi liên tục em nhá đó chỉ sạc hai tiếng là đầy thôi Đấy thì máy này nó có ba chế độ, đầu tiên là giữa chế độ tắt này, bên trái là chế độ thu quét laser và bên phải chế độ đánh. Đến sau đấy sới 3 mét hết về em đúc túi quần túi áo ngụy trao trong đồng, thì tùy anh em cứ đúc trong người là con cũng chơi được bình thường nhá. em quan tâm sản phẩm alo tôi 0976 408888 em để tư vấn miễn phí về cái sản phẩm này. Hàng em mới nhất độc quyền chỉ nhà tôi có này. Khi em đi chơi này tôi bật sang chế độ quét laser tôi làm clip tôi sẽ để ở đây anh em nhé Đấy, khẳng định cái hàng này là bát đĩa quân vị xanh chín 100 trăm đây bát bát nạm được này. bát soi trong veo trong suốt này đĩa đĩa nạm được em nhá đây đĩa đĩa nạm được đĩa soi xuyên cái hàng đẳng cấp thì tôi không phải nói quá nhiều thì quân vị thì nó sẽ có thể quét laser tất cả loại quân vị villa thăng long chắn đón bài thuốc anh em vùng miền địa phương chưa quân vị gì alo tôi không chín bảy sáu bốn không túi tám tôi sẽ lấy ngẫu nhiên một cái lá bài lá bài ở đây tôi lấy ngẫu nhiên bất kể một cái lá bài cũng được em nhé đấy tôi cắt luôn cho anh em này em lưu ý này hàng này độc quyền chỉ duy nhất cơ sở của tôi có chưa cơ sở là về được cái hàng này Đấy, khẳng định với em một điều đấy số lượng có hạn thì anh em nhanh tay là người mua hàng đầu tiên để được cái ưu đãi nhất để giảm giá 20% bán hàng thì anh em phải đến chỗ nào có phiếu bảo hành để anh em có để là cái nơi uy tín nhất nha bảo hành đổi mới một tháng và bảo miễn phí một năm nên em hoàn toàn yên tâm về chất lượng và giá cả thì phải chăng rồi vì nhà tôi đại lý em cứ alo tôi không chín em này thì bây giờ đến sau đấy suối công việc em đúc cái máy trong người để cho người ta chơi vài ba phút đi cho nó có chẵn có lẻ là em phải chơi được sấp đôi này là em máy em có thể thu quét được em nhé cho lập trình và quét lại lần nữa đi ba đen này Đấy, cứ cho vài ba tiếng nhá ba đen tiếp này mới chơi mới vào đồ đều chơi hết là con là cái đều chơi hết em nhá sấp đôi này thêm một tiếng nữa là ok em này ba trắng ba đen sấp đôi đầy đủ hết rồi bên giờ tôi sẽ bật máy sang chế độ đánh em này tôi sẽ gạt sang công tắc số 3 là chế độ đánh dung một đánh lẻ dung hai đánh chắc em này à. này xong là số hai một này một là lẻ em nhá rất chuẩn anh em em nhìn cái đèn này anh em nhá là em biết rằng máy đánh có chuẩn không một này một vẫn tiếp tục cầu lẻ này ba đen này cái độ chính xác của lên 90 95 phần trăm em nhá một đèn này một đèn nó rất là lẻ này vẫn ba trắng này tôi chắc bạn cũng sẽ bạc có đi không đây em qua cái máy này này một đèn này hai đèn bạc chắc rồi bạc đi rồi anh em nhé đồ đạc rất chuẩn chỉ đánh đâu được đấy cứ lên thử hàng của tôi anh em lên thử hàng thoải mái một này một là lẻ này bạc bạc đi lẻ là ba trắng nhé chồng quân dính vị để báo hết tại em này nhìn tập trung cái máy đây một đèn này hai đèn hai đèn bạc chắc đây đang để chế độ đánh em nhá bạc chắc này nhưng đâu đánh đấy nhá đánh đâu được đấy ăn tiền rất là kín đáo bảo mật luôn một này nhịp rung em có thể chỉnh to nhỏ em nhé lẻ này Đấy, đặc biệt có thể ngụy trang trực tiếp cái dòng điện thoại em đang sử dụng em này giá cả thì ưu đãi rồi một này lẻ này em thấy không à, tiếng này sai tôi bỏ qua này thì hiện em bỏ hai tay nữa thỉnh thoảng nó sẽ xuyễn một tiếng nhá 10 đến 11 tiếng nó xuyễn một tiếng là chuyện bình thường bạc chắc này không thể sai được này tiếp này chỉ hiện cho em hai tay cuối một này hai hai bạc chẵn này rất là chuẩn nhá tiếp tay nữa này đây em nhìn này một đèn này ba chắn rồi tỷ chắn này không thể sai được đấy, em quan tâm sản phẩm alo tôi 0976 4048 cái hàng hàng độc quyền chỉ duy nhất cơ sở là tôi có máy đo quân vị laser Z10 ngụy trang tất cả các dòng điện thoại và trực tiếp vào trên điện thoại iPhone của anh em bán hàng uy tín trách nhiệm chính hãng này này thử hàng trực tiếp em đến bến xe đi hà nội hoặc bến xe đâu sài gòn cơ sở tôi đối diện cổng bến để anh em thuận tiện con đường đi lại nó không phải bát đĩa quân vị xanh chín 100% anh em nhá đó nhà tôi bán tất cả đồ của bà bịp máy đánh bài kính áp tròng bầu cua tài xỉu hay game dạy bài tay không anh em xa gửi xe khách xe ca cho em xem hàng từ hàng kiểm tra đối hàng thanh toán cả